Trở lại với kênh Duy Khải nha Và lần này thì à, Ban Khải đang à, đấu giá à, vật phẩm cuối ngày Cũng như là đấu được cuốn hai cuốn long một tập đoàn Muốn Ngược Anh Kinh Và phổ kiếm, phổ bỏng và thiết loại hán này nọ Khải vừa đấu hết rồi Và một viên thịt tinh và một viên tinh hồng Được uh, một nghìn xu Được đâu, được bốn kim rồi chứ Hơn bốn kim rồi Rồi ok này Ok này, ai lên được không anh em ơi Phổ bỏng đã lên hai nghìn sáu này Đó, hằng hết nha anh hai nghìn sáu lần một Đó Một phiên đấu giá quá sót này nè mà đâu đâu đâu phòng cái gì đấy ấy bóng anh ấy hỏi văn thần ơi giao dịch một cuốn lẻ em ơi rồi hai k sáu lần một hai k sáu lần một anh em à hai k sáu lần hai hai k sáu lần hai cho hùng hí ẩn một cái phổ bổng 100 trăm đập lên nha anh em 100 trăm từ cái bổng cấp 1 lên cấp 2 từ cấp 2 lên cấp 3 và từ cấp 3 lên cấp 4 và cứ lần lượt lên đến cấp 10 100 trăm lên không xịt như người anh em đó rồi chốt em hùng là hai k 6 gì dịch em ơi rồi cái phụ kiếm có ai mua không em ơi Cái phụ kiếm có ai mua không Không em mua ngừng lại đợt đó tiếp tục này Gì giao dịch em ơi tiếp tục này Tẩy tỷ kinh ba kim Phong đao em ơi Lên 100 xu Tẩy kim là tẩy tỷ kinh hàng hot nha em Ở server này đang có người chào đấu với năm kim một cuốn anh em à Nói chung anh em mua cố gắng cắn cho ạc chính của mình Cũng như là đừng có tuồn ra ngồi anh em Mình làm sao làm cố gắng uh, chuẩn cố gắng uh, ăn được mấy cái này thì mới khỏe anh em Rồi giao dịch em ơi Rồi Hùng mượn anh 600 xu giao dịch 4k5 cho cũng tại kênh vô thiên chạm năm cái gì cái gì 5k ui 5k nhân vật hư cấu rồi quá nhanh luôn hải hải luôn một trăm ờ, sáu xu à thành hùng nó một em sao em chấm sáu xu rồi anh ơi đây hùng anh sáu xu rồi tới anh bù vô anh ném cho hùng được rồi dạy anh giao dịch của em này anh giao dịch của em này 5 k hai anh giao dịch của em sáu xu nè hùng ơi anh anh lâm từ bán cho em mượn nha ok ok rồi anh hùng nha anh dũng giúp giùm em năm k hai cho vô tình hằng hiếm nha nam trời ơi một cái cuốn uh, ờ, tại thiệt kinh năm k hai lần một hằng hot năm k ba cho nhân vật hư cấu đó server đang chào đấu đang chào mua 5k ngồi thị trường nó năm mua 5k đầy luôn nha nam 5k4 cho vô tình quá hết bạn cái gì đấy à, tại thiệt kinh anh ơi tại thiệt kinh tại thiệt kinh 5k5 năm do vô thương chạm hai anh em đang đấu giá một cái cuộc đấu cực kỳ hot 5k6 5k6 cho Vô tình đường môn Đường môn nô một băng khải Nam mà Đường môn anh này đường môn cực kỳ khỏe luôn Nam ơi Đường môn là nên đấu tại kênh là chuẩn rồi 5k7, 5k8 Một cuộc đấu giá quá gắt giữa hai anh em Vô tình đường môn và nhân vật hư cấu Nhân vật hư cấu là phải gì ta hình như là cái đường môn à hai anh đường môn đúng rồi quá đẹp luôn hai anh đường môn ok luôn hai sáu k sáu k một sáu k sáu k một cho vô tình bóng cả tay luôn anh con này bác ơi một cái phiền nào giáo hay anh anh anh à. hùng hùng ơi hùng ơi hùng ơi anh ơi giao dịch của em này giao anh làm được anh rồi giao dịch anh đi giao dịch anh đi giao dịch anh anh này giao dịch em luôn này giao dịch anh khải ờ giao em luôn sớm xu đây luôn anh rồi. mày trả anh 400 xu đi trả anh ok là cái này anh cho thằng hùng mượn nha đó không phải không phải em nha à. rồi rồi 6k1 lần 1 cho vô tên 6k1 là một vô tên Hằng hết là chúng ta sẽ 15 giây mới nhảy một lần anh em ơi Rồi lần hai cho vô tình luôn lần hai cho vô tình luôn em ơi lần hai cho cúng tại kinh lần hai cho lại lần hai sẽ mất số 2 rồi lần hai lần hai vô tình ai không chờ đợi lâu nữa chốt vô tình lần ba rồi tiếp tục hai cúng gì là một tịch nha em ok này, rồi giỏ là một tịch xấu kim lên 200 xu lên hàng hết nhất trong đêm nay 6 kim. Đó là một thịt, lên là một dạ, thịt anh em à, hàng hết em ơi. 8 kim. Ở ngoài là ở ngoài là có người mua là 14 kim anh em. Ở ngoài 10 có người mua 14 kim anh em mua có thể ở 14 kim hơn. 15 kim thì không lỗi anh em. Đó, anh em mua cắn nhà cho nó khỏe anh em ơi. Hôm qua đấu tới 15 đúng rồi, hôm qua đấu 15 vô tư luôn anh em, 11 kim. Vô tương trả 11 kim. Rồi, anh uh, anh nào vừa được uh, 6k1 lần ba rồi vô tình giao dịch khả vô tình ơi đứng trên rương nha nam 12 kim kìa 12 kim cho Lâm Tiểu Văn 12 kim 13 kim quá hợp lý luôn phải cái đáy phải cái đáy hả 15 kim anh ơi 13 kim anh vô thiên chạm <laughs> Hôm qua là 15 kim đó anh em Hôm qua 15 kim đó anh em Anh em cắn đi Tại vì sao server này lên cấp rất là khó khăn Anh em nào muốn mạnh như Phật tổ Đó là chuẩn nhất Cứ dứt vào nước một phát một là hơn người ta một cấp Cứ vậy mà làm anh em đó. Kinh của nó là phụ của ờ, cho anh em 30 giây cho anh em 30 giây đỡ tiếp tục lên lần hai cho anh em 30 giây để tiếp tục lên lần hai mạnh mẽ lên các anh mạnh mẽ lên em đúng rồi bọn mày bọn mày có thể được kinh à thể được kinh với cả 13 à, kim lần 2 13 kim lần 2 tiếp tục chúng ta sẽ chờ đợi 40 giây sẽ bắt đầu chốt cái vật phẩm này nè mà hôm nay thì à, anh em đấu giá hơi bị yếu tay một tí chỉ tầm 13 kim đứng hình rồi anh em à 13 <laughs> kim lần 2 13 kim lần 2 20 200 xu à rồi tiếp tục tiếp tục này tiếp tục này không ai lên này không ai lên chuẩn bị này chuẩn bị tinh thần này chuẩn bị tinh thần này rồi này, ok, 14 kim cho họ Vân Đà Thần. Một bước nhảy phút cuối quá đẳng cấp. 14 kim lần một. Đó. 14 kim lần một. 15 kim đi. 14 <laughs> kim lần một. Quá hay. Nói chung là anh em 15 ờ, kim <laughs> kim vô tương chạm. À, Đó. 15 kim cho anh vô tương chạm. 15 kim. Hàng hot nha anh em à. 15 kim cho anh em. 15 à, kim cho anh em. 15 ờ, kim cho nào họ dân họ dân là thần chơi hút cuối rồi nhưng mà nhưng mà vẫn vẫn quá đẹp phải hỏi người bay được lần hai cho 15 kim họ dân là thần rồi à, anh nào gì vô tình đâu vừa giùm em giao dịch 5 k mấy rồi ta anh vô tình nhớ nhớ nhớ đâu rồi anh vô tình là 6 6 k 1 anh vô tình là 6 k 1 giùm em đó vô tình về giao dịch 6 k 1 rồi 15 kim lần ba chốt anh ơi chốt cho vô tiên chạm 15 kim lần ba và bây giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục cuốn thứ hai Tiếp tục cuốn thứ hai này mà Võ Long Tịch xấu kim Bắt đầu nhảy bước nhảy 200 xu 10 kim cho Lâm tiểu Banh 10 kim cho Lâm tiểu Banh luôn 10 kim cho Lâm tiểu Banh luôn 11 kim cho hư nhân vật hư cấu 11 kim nhân vật hư cấu 12 kim cho Dư Khải Công luôn 12 kim cho Dư Khải Công luôn 13 cho Lâm Tiểu Bân Bước nhảy có thể là 15 sẽ là chốt ở đây mà cả người sẽ là tiếp tục sẽ là 15 đó nóc nóc năm cuốn là thấy hơn người ta năm cấp là thấy mạnh như phật tổ luôn năm đó 13 kim lần một cho lâm tử banh 13 kim lần một 13 kim lần một <clears throat> đúng rồi em trung bình một triệu một cuốn trung bình đó ở ngoài nó mua 14 ờ, kim mà không ai bán anh em thằng hot server không kiếm kiếm không ra anh em chung là server này bỏ lắm một tịch là 13 kim lần một liệu anh em nào lên 14 kim không từ xưa giờ ờ, liệu có anh em nào lên 14 kim không nó hơn nó hơn 13 kim lần một chuẩn bị lên đến bước nhảy thứ hai chuẩn bị lên đến bước nhảy thứ hai 14 kim vô tương chạm phải rồi xém tí lên bước thứ hai rồi tiếp tục chúng ta quay lại 14 kim lần một cho anh em 40 giây đợi suy nghĩ đó rồi tổng lý anh đang chở 3 phút cuối nhảy vọt 15 kim này tệ ờ, ờ, lắm rồi tiếp tục này, tiếp tục này, 14 kim lần một này. Hùng Hùng Hùng ơi, từ từ Hùng ơi. Từ từ Hùng ơi, từ từ Hùng ơi. Mày mày từ từ Hùng ơi. Anh vô anh vô tình đâu ta? Anh vô tình đâu ta? Anh vô tình gì dịch anh vô tình ơi. 14 kim lần hai cho vô tương chạm tiếp tục cuốn thứ hai liệu anh ta có sở hữu được cuốn thứ hai hay không Hàng hot anh em ơi. Cái, Hàng hot anh em ơi. Anh anh cuối anh làm tiểu băng lên 20k luôn. Chúng ta còn 30 giây cuối cùng để có thể chốt vật phẩm này với trị giá 14 kim. Cuốn Giọng Long một tịch hot nhất server. Một cuốn. Hôm nay hôm nay vừa trên vừa mua mất tầm hôm nhỉ. 5 cuốn nó một tịch rồi. Chúng ta còn 20 giây cuối cùng, 20 giây cuối cùng. 20 giây cuối cùng để chốt vật phẩm này nè mà. Rồi rồi rồi là đốp em bù kim luôn đó nè. Ếch này ếch phụ mà đốp cái là chết luôn á. Rồi 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng để chúng ta có thể chốt đúng này 14 kim Em thấy Yên à, em không cần vào đây Rồi đây vâng. Chốt này Anh hai cuốn 29 kim Đó Giao dịch anh ơi 29 kim cho Vô tương chạm đúng không anh Nam Một ông vô tương chạm là hai cuốn luôn đúng không anh Nam Chỉ có phát lương đây Khải ơi à, có có nơi anh em nào ở lại được thì phát lương không sao hết cái lương không mất anh em hoặc là chưa mai nhận cũng được nha không sao nha hôm, hôm nay là hôm nay Rồi. là bán ra là hơi hơi cao ấy nhá về giao dịch anh em ơi về giao dịch anh em ơi còn phổ kiếm này phổ kiếm hồi nãy á là cái phổ kiếm này hàng hiếm này mà không ai đấu này tiếp tục này giảm giá cho anh em năm trăm xu lên 100 xu phổ kiếm lên anh em ơi 500 xu lên 100 xu đó một k cho Hùng Hí Hửng Hùng Hí Hửng 1k Đó Anh này là 29 kim Từ từ từ, từ đợi em tí anh ơi hiện tại à, để Ủa, em tới nha em bỏ mấy cái quả này tới em phát lương quả sau nè để em tới 29 kim giờ, thì tầm này để em tới nha anh anh trai ơi để em tới nha em em ao cái con à, cái con à, một k rưỡi kìa một k rưỡi một ca rưỡi cho lâm tiểu banh <coughs> một k rưỡi cho con phổ kiếm cho năm được muốn cầm kiếm hả anh này một k rưỡi này một k rưỡi này lần một một k năm lần một thế mày không biết là anh anh, anh chơi đợi khải tới nha vô chạm mà đợi khải tới nha thêm cả ngami à em à, à, okay. một can em lần một một can em lần hai mười giây nữa chốt Đó. khải uh, lái cái, cái này khải lầm quả này tí phát lương mà lầm quả này nữa mà đợi khải tới nha phật sơn nên là khải bỏ bớt cái quả ra đợi khải lùm 29 kim bên này đó rồi rồi chốt anh làm từ bao nhiêu giờ em luôn nè chốt rồi em vừa định nói chốt luôn rồi chốt cho anh trai lâm tiểu băng 11 một kim năm rồi đem tới nữa Rồi anh em cho anh trả anh 500 xu nha Ok em trả anh 500 xu ok luôn Đem tí bỏ quảng Giao dịch cho anh đi Giao dịch, giao dịch cho anh đi Khải ơi Rồi hiện tại danh sách lương bên trên thì chúng ta vô công xong Tuần 20 giờ vừa rồi á là một quả nha nam rồi tuôn 22 giờ lúc nãy á, đánh nhau từ đầu cuối cũng là một quả chỉ có tun hồi trưa là mỗi người 150 xu nha nam rồi tiếp tục anh em ơi giao dịch cho anh khải ơi anh ơi giao dịch giao dịch đâu rồi làm thức banh này rồi tiếp tục anh em còn gì đây hiện tại bây giờ còn quả còn quả anh em nào mua nắm quả anh em ơi còn không mua nắm quả thì đỡ chuẩn bị phát lương này xong nè giúp dịch rồi anh tất cả là xong tất cả đã vào vị trí là xong anh vương chạm lùm kim là anh ơi vương chạm rồi lâm tiểu băng giao dịch không đồng ý này vương chạm giờ anh ơi không ủa vương chạm dịch ai vậy vương chạm giao dịch ai vậy giao dịch ăn nào đấy thì giao dịch đặt phong đao là anh đặt phong đao nãy giờ em thiệt anh anh bị sao á nãy giờ phong đao đấu giá hỏi giao dịch ai chịu rồi <laughs> rồi còn cái, anh anh giống cái, nãy giờ anh, anh giống nãy giờ có say dạ, không chẳng, dạ, đâu cái dạ, chẳng đâu Tại không không nó bắt đi nhiều quá bây giờ không ấy được không anh giao dịch ạc phong đao kìa ạc phong đao của em kìa phong, phong đao kìa phong đao kìa đúng là anh dũng xây này mà Dũng xây anh anh Dũng này có tên biệt danh là Dũng xây danh danh cái đó của vụ đề hả ừ danh Dũng xây anh em à, giao dịch nè anh em ơi đi cái, cái này nó party nhiều quá mà giao dịch này vô tiền chạm anh ơi ok không được rồi đợi em tới đợi em tới em đang giao dịch bên này đã ót ra vô lại là mất anh ừ rồi em cho, vô tướng chạm kìa để cho đó đây đây đang giao dịch đang giao dịch đang giao dịch đang giao dịch hai cuốn long mười tịch đó hàng hết anh em hai bốn sáu tám mười hai bốn sáu thì hôm nay 29 kim này ra chia đều mấy cả ra anh em được kiểu gì được bao nhiêu tiền cái tour này tới này em sẽ bắt đầu này dư xong em bắt đầu em sẽ chia tiếp đó em chia vô người bảng tiếp tục tiếp tục em ơi nhưng mà nhưng mà tính ra như thế hôm nay anh sẽ bảng công của anh ấy phải ơi mà đi uh, anh đi cũng hoạt động mấy 12 ờ, giờ trưa với cả <coughs> hai mươi tuần ba tuần đấy ra như thế mà mà mà ra sao về à trừ tiền quả đi mà sao nó có một hai ba bốn hơn 500 tiền tiền công từ từ tới đây em kiểm tra anh đặt bao nhiêu là có hết cho đó anh ơi cứ một tuôn là 100 xu tuôn nào mà đẹp đẹp là 200 xu tuôn nào mà trung bình là một quả đó còn tuôn nào mà ớ ớ ớ, ớ là quả hết cho nam. tại vì không đấu giá được là quả hết rồi tiếp tục này quả, quả hiện tại bây giờ này em, rồi. em kiểm tra coi xong chưa anh ơi anh anh nói xong chưa nói ơi hiện tại này nói nói nghe này hiện tại bây giờ anh em hiểu vấn đề này nha hiện tại nha đây Hiện tại anh em xem trên live này trực tiếp ok chưa? Còn một cái phổ gì đây? ôi phổ kiếm giao dịch anh em tụi bay ơi, giao dịch này. Giao dịch phổ kiếm này. Đếm phát lương sao cho tương đối một cái. Giao dịch. Giao dịch này. Trang, tính Khải ơi, trang tính được xong hết nhá. Đấy, ok anh ơi. Trả anh 500 xu nhá. Trả anh 500 xu rồi ok. Đây. Em sẽ tính cho anh em xem. Thanh Liêm Hồ ơi, đừng cái comment tầm bậy bạn anh ơi. Comment cái gì mà bất kỳ tùm lum tùm lưa vậy? Anh tào lao quá nha. Coi được không coi được anh đi chỗ khác nha anh ơi. Ôi, ôi giao dịch lại, em quên rồi, giao dịch lại cái gì mà comment trên này chửi quá trời vậy không giao dịch cái sao đây đây dịch là ông này không biết gì bị gì chửi quá trời <laughs> thôi giờ là anh ơi bị gì vậy trong anh cứ bị gì trong anh thanh lim hồ cái gì mà ngồi chửi tùm lum tùm lưa vậy anh em đang bàn tán vui vẻ mà anh chửi vậy rồi để khải thống cơ xem được bao nhiêu đây bao nhiêu kim này khải sẽ tăng lương anh em luôn trong cái giai đoạn này luôn hiện tại lương là có sẵn trên kia rồi để khải kim cơ thì bao nhiêu xu okay này nhá. ok ok anh đây anh em còn đứng ở đây trên like có hết nha anh em đó hiện tại bây giờ là không ai mừng ai không ai nợ ai chỉ còn dư mấy cái quả khai vừa bỏ rương thôi hiện tại vừa rồi ngày hôm nay là mình đấu giá tổng được 44 kim đó 44 kim ngày hôm nay được khải vô danh sách đó 44 kim khải sẽ tăng lương anh em nha lúc à, như lúc nãy á nên từ từ em nói ngay lúc nãy á là anh lâm từ bang có hỏi một vấn đề á, là khá là ok tại vì sao tại vì sao là lúc đầu là em đang ghi dưới tất cả mọi người một công đó là trung bình là 100 xu chuẩn chưa anh bảo là cái lương này á là mình đấu giá rất là nhiều mà tại sao chỉ có 100 xu thôi Nhưng mà mình đấu nhiều như thế này mà tại sao không phát cho anh em Nhưng mà đúng không Lúc đầu á tại vì ban mình chưa có cuốn nhà lắm một tịch này á nên là lương của mỗi người á trung bình 100 xu thôi Ok chưa Còn hiện tại bây giờ mình đã có được hai cuốn như thế này Và bây giờ em sẽ đúp lương Và đúp lương như thế nào anh em chờ một tí đó. Ý anh, nói, ý anh hỏi, hỏi vấn đề là ấy thôi Nhưng mà cái bên, ý anh hỏi đang hỏi là vấn đề là giao quả cho anh kia. em và sau giao quả là là là, là cái cái nâng bót với cả 44 kim này cộng 44 kim này cộng quỹ ban này quỹ ban hiện tại lúc này có nhiều được khả tính này quỹ ban hôm qua là hai ngày vừa rồi mình thu được này anh em kích lên phần dùng khải mỗi lần phát lương khải đều rõ ràng và chi tiết từng ti từng lý ok chưa đây Hồi hôm qua là mình đã thu được là 27 kim 661 xu Đó trong vòng 3 ngày là mình thu được 27 kim 666 xu và Khải đã tính lương ra bên trên đó là tương đối là mình phát là 49.000 xu đó anh em thấy thiệt hại đã thấy thiếu hụt chưa hụt nhưng mà may mắn sao là hôm nay anh em đã thu về được cho bang 44 kim trong ngày hôm nay nên là lương anh em chúng ta sẽ đẩy lên hiện tại mỗi tuần là trung bình là 150 xu và tuần nào 200 200 xu á thì Khải sẽ đẩy sao lên cho tương đối cho anh em một chút mỗi người một chút xíu nữa cho nó tương đối được Khải cầm quý ban này lại một cái nữa anh em ơi Hiện tại hôm qua này thu này 27 kim máy này hai ngày này Trừ cho lương hồi trưa này Hồi trưa này vũ đỡ trừ 500 xu này anh em đợi chút nha Trừ 500 xu Hun 500 xu Trừ cho hai ông sang bot hết một kim này Trừ 500 xu Trừ 500 xu Đợi Khải biết cập nhật thông báo ấy Tổng quỹ có Tổng quỹ hai ngày có này 26 kim 660 móc xu Rồi 26 kim 661 xu Và tiếp tục lúc nãy này Lúc nãy này chúng ta bị bơ ca bao nhiêu đây Nãy anh em nào giải bơ ca chưa ta Anh em tôi như rồi 22 giờ có ai giải bơ ca không anh em Có có có có tôi nè Rồi rồi được Khải kiểm tra này Ai giải bơ ca Về giao dịch giải bơ ca luôn này Chụp hình lên chưa ờ, Khải này Chụp hình Chụp hình lên để đâu rồi ờ, Ok Bot lên đâu Chụp hình lên cái phần uh, ờ, Công bot bơ ca top bot Chụp lên cho Khải đi Hồi chưa là 6 người nữa được Khải vô hết cái này xong tính tiếp anh em ơi rồi tiếp tục này trừ quỹ bk hồi, hồi chưa là 6 người này trừ, trừ 900 xu này trừ 900 xu nè số giải bơ ca này Để chút nha trừ 900 xu vào trưa nè trưa nè giải bơ ca nè rồi 26661 26661 trừ cho 900 xu lúc trưa nè 6 người giải bơ ca nè rồi còn lúc này bao nhiêu nữa báo đó Nhung Khải đó nè anh em ơi tổng đội Khải gì anh em phát giải bơ ca cái còn lại bao nhiêu nè 25761 25761 rồi. Giao sát thương lý 39 điểm à, nem bị số 1 rồi Ủa. tiếp tục này tối nay này tối nay như thế nào này mà tối nay này bao nhiêu người giảm ca gì khải lên môn trắng luôn Nên nếu mà anh em nào không chụp hình đó hoặc là chụp hình rồi thì có thể ngày mai nhận tiếp không sao nha khải chốt là là được rồi tối nay này một hai ba bốn năm người giảm ca còn ai hơn không em anh em thấy cái phần công bot top bot phong độ không